Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết bị kết nối không dây cho đàn guitar Thiết bị này gồm có dây sạc đầu nhận loa đầu phát Right đây là đầu khí pháp thì nguồn pin và tín hiệu pháp đây là nguồn pin và tín hiệu nhận tắt thử đây là dây nổi cho đàn như bình thường chúng ta dùng dây rắc 6 ly kết nối giữa ampli và cây đàn âm ly và loa thì cái này có cái hạn chế là chúng ta vướng dây khi di chuyển thao tác bộ phận này mình cũng phải lắp cho cái đàn bình thường Rồi. bây giờ chúng ta sẽ áp dụng dùng cho cái thiết bị không dây này bị không dây này sẽ thay thế cho thiết bị có dây vì nó ta đây là đây là bộ phận phát hình cái đàn chúng ta gắn vào cái đàn on đây đây bỏ phần thu chúng ta gắn vào ampli lúc này dùng để đổi tông on off on rồi chúng ta đã nghe tín điều như chúng ta thực xem Thank you. oblique đây đầu thu tắt ngồi dùng đầu sạc qua cổng USB qua cổng USB và dây sạc này đặc biệt là có hai rắc kết nối hai rắc kết nối dùng cho hai thiết bị cùng kết nối một lúc Đấy. Đấy. Nói vậy là xong chào các bạn Hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại trong nhiều clip điện tử vui dùng ở trong nhà Hẹn gặp lại